Vì sao diễn viên Tể tướng Lưu Gù không quay quảng cáo dù được mời với mức thù lao tới 70 tỷ đồng? Kính thưa quý vị, cả cuộc đời mình, nam diễn viên Tể tướng Lưu Gù, Lý Bảo Điền không quay một quảng cáo nào, ngay cả khi được mời với mức thù lao lên tới 20 triệu tệ, hơn 70 tỷ đồng, ông cũng từ chối. Vai diễn và vai quảng cáo Công chúng Việt Nam biết đến nam diễn viên người Trung Quốc Lý Bảo Điền qua vai diễn trong bộ phim truyền hình Hoa ngữ Tể tướng Lưu Gù năm 1996. Sau những vai diễn được yêu thích, đặc biệt là sau bộ phim Thần Y Hỷ Lai Lạc năm 2003, Lý Bảo Điền nhận được vô số lời mời đóng quảng cáo cho các hãng dược phẩm. Nhưng ông một mực từ chối bất kể Cát-xê sẽ cao tới mức nào? Lý Bảo Điền nói, Nếu tôi nhận lời đóng quảng cáo, người xem sẽ lẫn lộn giữa hình ảnh của nhân vật tôi đóng trong phim và hình ảnh của nhân vật của tôi trong quảng cáo. Như vậy là có lỗi với nhân vật đã đem cho tôi vinh quang và hạnh phúc. Đa phần quảng cáo mời tôi đóng là quảng cáo dược phẩm. Tôi đã bao giờ uống những thuốc ấy đâu. Tôi không biết chúng có lợi, có hại thế nào. Tôi không lừa dối khán giả được. Họ có thể vì tin tôi nên mới mua thuốc. Tôi phải xứng đáng với lòng yêu mến của họ. Không thể có lỗi với họ. Câu chuyện Lý Bảo Điền kiên quyết không đóng quảng cáo, không góp mặt dự sự kiện có tính chất thương mại, từng thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông, công chúng Trung Quốc. Những người hiểu chuyện, trân trọng sự chính trực của ông, hiểu cái giá mà ông phải trả cho quyết định của mình. Bởi Lý Bảo Điền không chỉ từ chối một khoản thu nhập phụ thêm rất đáng kể, mà ông còn bị mất mối thiện cảm của nhiều đồng nghiệp, nhiều nhãn hàng. Giả sử thời điểm được yêu thích với bộ phim Thần Y Hỷ Lai Lạc, Lý Bảo Điền nhận được lời mời quảng cáo dược phẩm nào cũng gật đầu đồng ý thì hình ảnh và tên tuổi của ông sau đó sẽ ra sao. Nhưng để có thể một mực từ chối quảng cáo trong suốt sự nghiệp của mình, Lý Bảo Điền đã phải chấp nhận nhiều thua thiệt mà không nhiều người hiểu hết. Chính vì ông cự tuyệt các đơn vị quảng cáo quá quyết liệt suốt nhiều năm nên đã gây nên không ít mối ác cảm. Có nhiều thông tin cho rằng nam diễn viên bị gây khó dễ nên ít được mời đóng phim trong những năm về sau. Tuy nhiên, con trai ông từng tiết lộ rằng tiền nong không phải chuyện khiến cha mình bận tâm. Lý Bảo Điền từng từ chối một hợp đồng quảng cáo với thủ lao lên tới 20 triệu tệ, tương đương hơn 70 tỷ đồng. Vì nghề diễn nên vất vả nửa đời người. Lý Bảo Điền sinh năm 1946 ở Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Ông sinh trưởng trong gia đình có cha mẹ mang tư tưởng truyền thống và rất nghiêm khắc. Họ mong con trai học hành giỏi giang, trở thành trí thức. Nhưng ngay từ nhỏ, Lý Bảo Điền đã đam mê diễn xuất, trước tiên là với lĩnh vực sân khấu kịch. Cậu bé Lý Bảo Điền hay trốn học đi xem kịch. Cậu bé thường xuyên bị cha mẹ, thầy cô trách phạt. Sau đó cậu quyết định bày tỏ mong muốn được theo học diễn xuất. Đương nhiên, không ai ủng hộ. Bị gia đình cấm cản. Ở tuổi 13, Lý Bảo Điền bỏ nhà ra đi để gia nhập đoàn kịch. Về sau, sau nhiều năm tháng, gia đình có tìm được Lý Bảo Điền và nối lại tình cảm. Chấp nhận niềm đam mê lớn của con trai. Lý Bảo Điền có 19 năm làm việc quần quật trong các đoàn kịch, nhưng không được giao vai chính mà luôn chỉ đóng vai phụ Đến năm 1978, ở tuổi 32, ông đăng ký học thi Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc và được nhận vào học. Kỹ năng diễn xuất của ông thăng hạng nhanh chóng sau khi được đào tạo bài bản. Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia các vở kịch, sân khấu, đóng một số phim truyền hình và điện ảnh, tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Hí kịch. Dù có những vai diễn được đánh giá cao, nhưng phải tới năm 1996, khi xuất hiện trong Tể tướng Lưu Hồ, ông mới trở thành ngôi sao màn ảnh nhỏ. Lúc bấy giờ, ông đã ở tuổi 50. Có thể nói, đi qua nửa đời người, Lý Bảo Điền mới lần đầu được nếm trái ngọt cho những khổ ải đã đi qua. Vì đã từng trải qua rất nhiều khó khăn, khổ nhọc mới có được thành công, nên Lý Bảo Điền càng trân quý nghiệp diễn hơn ai hết. Ông luôn chủ động giữ cho mình sự trầm lắng, tách biệt khỏi những ồn á, xô bồ của giới giải trí. Ở tuổi 75, nam diễn viên đang sống trong những ngày tháng an nhàn bên vợ và con, cháu. Tài tử có sở thích chăm sóc cây cỏ, luyện thư pháp và vẽ tranh. Thưa quý vị, chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.